đúng chưa Đấy, thì với à, chung ngày hôm nay là ngày à, mùng 5 ok chưa ngày hôm nay là ngày mùng 5 thì kết quả của chúng ta ngày hôm nay Luto 27 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi mọi người nhé Ngày hôm nay Luto 27 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ở giải 6.2 tuyệt vời chưa mọi người Ngày hôm nay cũng à, là một ngày tuyệt vời ở trên Zalo cầu kín và cũng như là ở trên video này chúng ta đã đại thắng như thế này luôn mọi người nhé Thật sự để nói thì những đường cầu ở trên Zalo chúng ta tiếp tục nối mạch an thông tiếp tục đại thắng tương bừng rực lửa đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta ngày hôm nay rồi và một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta ở trên Zalo số luôn và chúng tôi một lần nữa ngày hôm nay chúng tôi có nhấn mạnh đến tất cả anh chị em chúng ta rằng là khi mà anh chị em chúng ta liên hệ với chúng tôi được rồi thì anh chị em chúng ta hãy tương tác với chúng tôi một một cách nghiêm túc nhất bằng một cách chân thành nhất để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn mọi người nhé bởi vì là có những cái thành phần kết bạn Zalo của chúng tôi và chúng tôi có chốt số cho tất cả anh chị em chúng ta chiến thắng có những ngày nổ một nháy có những ngày nổ hai nháy ok chưa từng bừng rực lửa đến lúc cuối ngày thì anh chúng tôi liên lạc với tất cả anh chị em chúng ta không được nữa đấy, những cái thành phần đó chúng ta không nên mọi người nhé đấy, bởi vì là cuộc sống của chúng ta cần sự may mắn thì chúng ta phải có cái sự đàng hoàng nghiêm túc vào đó bởi vì là chúng tôi đã bỏ công sức ra để chúng tôi chốt cầu kèo cho tất cả anh chị em chúng ta với những đường cầu kín số vip rồi đấy, bởi vì là chúng tôi cũng có giúp tất cả anh chị em chúng ta phía sau rồi và mong rằng tất cả anh em chúng ta đừng lợi dụng vào cái vấn đề đó đừng lợi dụng vào cái hội cơ đừng có cơ hội và cái đó để chúng ta có thể lợi dụng vào đó để chúng ta phải này nọ như thế là không được mọi người nhá đấy anh chị em chúng ta bởi vì là khi mà chúng ta cần cái sự may mắn bằng cái sự đàng hoàng thì chúng ta mới có cái sự may mắn được ok chưa bởi vì là mỗi ngày chúng ta cần cái sự may mắn mỗi ngày bất kể anh chị em chúng ta đi làm gì cũng vậy thôi chúng ta phải uh, thật là cẩn thận và cẩn trọng và nghiêm túc và nghiêm chỉnh thì chúng ta mới có cái sự may mắn ok chưa còn chúng ta không nên lơ là không nên chủ quan và cũng không nên là à, lừa lọc này nọ không nên là à, này nọ để chúng ta đến lúc chúng ta phải không có cái sự may mắn chúng ta phải gặp cái sự xui xui rủi như thế là không được mọi người nhá à, bởi vì là hai ba ngày vừa qua đã có những cái thành phần là kết bạn chúng tôi và được chúng tôi chốt số cho tất cả anh chị em chúng ta rồi và cuối ngày thì chúng tôi liên lạc với tất cả anh chị em chúng ta không được nữa cho nên là chúng tôi rất là buồn và chúng tôi rất là à, bực ờ, ok chưa cho nên là anh chị em chúng ta lưu ý cái điều đó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 những đường cầu phải nổ để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn ok chưa Đấy, còn à, ờ, chúng tôi cũng không chốt số theo kiểu những con số tầm bậy tầm bạ chốt, chốt số bậy bạ để anh chị em chúng ta phải thua tha ở lần. Đấy, con số là những con số bằng cái sự tâm huyết bằng cái sự ờ, tâm đắc vào đây để chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi chốt lên đây cho tất cả anh em chúng ta tham khảo chứ không phải là chúng tôi chốt tầm bậy tầm bạ để đến lúc của anh chị em chúng ta phải thua tha ở lần. đó là những gì chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta mà mong rằng tất cả anh chị em chúng ta tương tác một tốt một, một chút <coughs> và cũng không mong muốn gì hơn anh xem nào chúng ta đã và đã đồng hành cùng kênh rồi đang xem video rồi thì đừng quên để lại cho video của chúng ta một lượt yêu thích kênh một lượt đăng ký kênh một lượt comment một lượt bình luận ở dưới trên video để tạo động lực cho kênh và tạo cái tương tác cho kênh của chúng ta ngày càng phát triển và ngày càng đi lên anh chị em chúng ta nhé rồi thì ok và tiếp tục thì à, sau khi nghiên cứu phân tích cầu kèo thì chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán cho tất cả anh em chúng ta sẽ dự và cho tham khảo từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 4 năm 2023 với đường cầu cặp song thủ lô tô đó là 69 và 96 này mọi người nhé ok chưa trên đây là cái cặp song thủ đối tố mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho khung ngày mới anh chị em là chúng ta kết cầu trùng máu với cặp song thủ này thì chúng ta có thể nhỏ nhẹ trả đá bị hơi 5 điểm 10 điểm thôi Đấy, kết thì chơi không kết thì không chơi còn chúng tôi nhấn mạnh với tất cả anh chị em chúng ta rằng là chúng tôi không bắt buộc hay là không ờ, khuyến khích tất cả anh chị em nào chúng ta chơi to con lớn với những đường cầu trên video này cả <clears throat> bởi vì là những đường cầu này là đường cầu tham khảo thôi cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy còn là anh chị em chúng ta cũng phải à, cẩn thận và lưu ý bởi vì là những đường cầu nó nổ sớm nổ muộn và cũng như là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 còn à, chúng ta cũng không nên lợi dụng những à, con số trên video này bất kể các cái video khác và chúng ta không không nên so sánh kênh này tới kênh khác bởi vì là anh chị em chúng ta theo dõi kênh hãy chờ, trung tình với kênh và trung thành với kênh để anh chị em chúng ta sẽ gặt hái được nhiều, nhiều thành công thôi đúng không đúng chưa à, còn chúng ta không nên lợi dụng là những con số trên à, video này bất kể các video khác để chúng ta chơi được con lớn đấy chúng ta chơi có thể chơi 5 điểm 10 điểm cho vui thôi đấy, còn anh chị em là chúng bất kể anh chị em chúng ta chơi nhỏ chơi 5 10 điểm thì anh chị em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 cũng đạt được một ờ, khá là lượt xem nhưng mà anh chị em chúng ta cố gắng tiếp tục ờ, ủng hộ kênh và xem video mỗi ngày đăng ký kênh để xem video mỗi ngày và hãy nhấn đăng, đăng nhấn nút đăng ký kênh và cũng đừng quên để lại cho video của của chúng tôi những lời bình luận những lượt lời ờ, nhận xét ở dưới chân video để chúng tôi khắc phục cái điểm yếu và phát huy cái điểm mạnh để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn ok chưa Đấy, và mong muốn rằng tất cả anh em chúng ta uh, hãy để lại cho video của chúng tôi một lượt yêu thích kênh một lượt uh, yêu thích video mọi người nhé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 đã cần đang thua thẳng nợ nần đang cần chúng tôi giúp thì không có cớ gì anh chị em chúng ta hãy uh, chiến thắng được rồi thì anh chị em chúng ta hãy quay trở lại và nói chuyện và cũng như là tâm sự và cũng như là uh, chia sẻ một số à, trong cái một, một, chút trong cái cuộc sống và cũng như là có thể là uh, giao lưu để, để anh chị em chúng ta có thể hợp tác lâu dài hơn Đấy, độ đàn là như vậy còn chúng ta không nên lợi dụng những cái số trên video này để chúng ta chơi to quất lớn ok chưa Đấy, anh chị em chúng ta thì nói chung là chúng ta